thiết kế thi công bảng kệ gạch cho hệ thống showroom, đại lý, nhà phân phối gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trên khắp 23 tỉnh thành phía Bắc với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn thiết kế miễn phí bảng kệ, luôn đưa ra mẫu mã mới nhất đáp ứng tiêu chí trưng bày tiện ích, tiết kiệm không gian, hiện đại, sang trọng, bắt kịp theo nhu cầu đổi mới của thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. Chi tiết truy cập website đức.phong.media.com, hotline 0988 98 67 68 địa chỉ ngõ 3 đường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Đức Phong Media uy tín làm nên thương hiệu